nói chung mà chơi game mà thế em không đôi khi á đôi khi đua hai win rất là dễ đôi khi solo đánh mãi không win mà đôi khi ngược lại đua hai thì lại thua mà solo thì lại win ờ, game mà thế mọi người nó nó phải cần gọi là nó phải rắc một tí cái cái may mắn anh em hiểu không phải rắc một tí cái may mắn vào nó mới win được không không phải cứ đánh hay là win đâu anh em không phải đánh hay mà vào game cứ lắc là thua là cúp ờ à, đánh hay mà lắc thì vẫn cút mà đánh bình thường bình thường nhưng mà cái may mắn có cứ vào gặp team team nào nó đánh cũng đều đánh cũng hay là win là lên luôn đấy, định lý ờ, định lý của hiếu văn huế thực ra kênh của hiếu với của duy là để tấu hài hay không không có tấu hài thế là các bạn bị nhầm rồi xem mà không không được nhầm anh em nhá làm gì kênh tấu hài kênh này là kênh kỹ năng trên kỹ năng là tư duy tốt không là chiến thuật tài ba không có tấu hài tuyệt đối là không có tấu hài kinh nghiêm túc kinh trên 18 cộng không có bao giờ tấu hài ok chưa anh em đừng có nhầm lẫn nói chung lịch với mình không ý anh biết là chung lịch rồi nhưng mà ý anh bảo là anh không biết là bên Trung Quốc nó có nó có ấy tháng tháng 7 không ta à, à, ôi, ôi, ôi, ôi. Này thì tháng 7 mà có ngay cái con cua hùng. Mà mình. Ui, không phải lát, không phải lát. Không phải lát. Khoan em ơi, khoan em ơi. Ơ. Ơ. Ơ kìa. À. Má mày nha. rồi hay à tôi tập trung đánh anh em ơi không giết con tốt cơ mà con tốt mà con tốt của làm gì có hạt không nổ mấy bro thằng à, thằng tướng mới á tướng mới đi đi đi đi đi, đi. ok ok ok vòng vòng hai vòng hai vòng hai vòng hai chết chết qua chết thầy rồi dạ <laughs> thôi mày ghê mày ghê được chưa má mày nha má mày nha đừng có chơi kiểu đấy nha <laughs> chỗ này đấy à nó chọc mình rồi anh em ờ kìa mạnh thế bạch tuộc hay thế bro bro go uh, bro rồi được rồi được rồi ổn à, kazik kazik kazik kazik đây này anh em kiểu à thôi à thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi kazik nha kazik nha kazik nha nhìn ở trên mạng thì kiểu nhìn thấy giống anh em nhưng mà ra ngoài đời hai thằng đứng gần nhau là giống sao giống à, hay thế nhờ ok bạn ơi bạn ơi bạn ơi hay bạn ơi hay rút nha rút nha rút nha <laughs> mẹ mày bạch tuộc thằng bạch tuộc chó bạch tuộc Tiểu Ly phi đạo Để anh em ơi à... dư dư dư dư dư dư dư dư dư dư dư dư dư dư dư dư hai hai hai hai hai từ từ từ từ từ từ Chó bắt tuột nha, chó bắt tuột nha, tao không chơi với mày, được chưa? Ok. like vớ vẩn Đừng có like tao Đừng có like tao Đừng có like tao Ê Chết rồi, chơi ngu rồi đây đây đây đây tôi qua tôi qua tôi qua tôi qua đây có mắt này cứu em cứu em thằng ơi Bút bút bút bút bút bút bút bút bút bút Ê À Đây đây đây đây đây Ây da Không được anh em ạ À vây con này hay quá Vây con này siêu hay luôn á Hay thế đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây chạy đi em chạy đi em chạy đi em chạy đi em chạy đi baby Nó không ăn Baron đâu Tụi nó có cái gì mà ăn được Ê, ê, ê, xuống bot hết thì... Ơ kìa Ơ kìa quá thì mình thì mình phải đái quá anh em ơi chết một chết một chết một đây đây đây đây đây đây đây bạn ơi bạn ơi bạn ơi bạn ơi chết hai chết hai chết hai chết hai chết hai chết ba chết ba nhanh thế Đấy anh em ơi vào luôn em ơi vào luôn em ơi Rồng đi rồng đi rồng đi mọi người Tôi được rồi AD á, AD đâu đánh đâu em AD chôn đầu mà AD không đánh đâu Mà mình 4 đánh 5 mà mình đánh ngu quá Mình cứ làm cái gì á Tập trung anh em ơi, tập trung anh em ơi Mình cứ làm cái gì á Từ từ từ từ từ từ anh em chẳng minh chứ Thôi thôi Ây da hết mana kìa đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây giết giết giết giết giết giết giết đây rồi đây rồi đây rồi đây anh em ơi ờ nhưng mà không có lính nhưng mà không có lính được, ok mày baron baron baron baron baron baron đi đi anh em đi anh em thiếu người nha thiếu người nha thiếu người nha thiếu người nha cái thằng AD này Cây nó quá anh em ơi Nó không có đánh anh em ạ Cây thế Chào mấy anh em mới vào nha mấy anh em ơi Mình đang uh, ờ, khi vương 3 mọi người Hay hay hay hay hay hay hay Được nha được nha ba thằng mình đánh được ba thằng mình đánh được nè máu nè máu nè máu nè máu nè máu nè máu nè máu nè yeah máu này nha nha anh em cứu em cứu em cứu em hay tê cái con vây co này đỉnh hay quá anh em ạ à vây co đỉnh kìa vây co đỉnh kìa rồi, nay mạng ngon em dai ơi Nay pin không lắc là binh Mà nó chưa nó cố tình chết không anh em ạ ê, ê, ê, ê, ê, ê, về hết rồng đi về hết rồng đi tao bắt đo được tao bắt đo được qua kia đi, đi đừng đi theo tao Đừng có đi theo tao Đi qua kia đi Thôi thôi Đừng có theo tao mà Đừng có theo tao mà Ơ kìa Đừng có theo tao mà Ra đi tụi mày ra đi Tụi mày ra đi Tụi mày ra đi để tao Để tao bí thuật Bí thuật Đây tao bí thuật được Cứ để em Cứ để em Cứ để em Em lo được à, à, Em lo được Má mày nha Thằng em đâu có chơi đâu nem nó AFK nó chôn nó chết từ đầu mà sau sau nó giết được hai mạng nó vét của ai không biết bí thuật bí thuật Việt Nam